chào toàn thể anh em đấy thì quay trở lại video ngày hôm nay ở bên công ty tư vấn đồ chơi cờ bịp giới thiệu đến anh em một cái bộ sản phẩm đấy bộ cái máy Q7 mới nhất ở trên bên công ty tôi bây giờ anh em nhé đấy với dòng máy này ấy, thì anh em mình có thể chơi được tất cả những cái bộ môn chơi đấy sòng sới anh em chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa này anh em có thể chơi hết anh em nhé thì cách thức chơi nó như nào cách thức sử dụng như nào thì anh em hãy theo dõi hết video của tôi ngày hôm nay để tôi hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng này thì cái máy này đấy anh em mình đến sân chơi đồ đạc là của người ta anh em chỉ cầm theo mỗi cái máy nhỏ gọn này thôi anh em đút ở trong người đấy khoảng cách là cứ từ 10 đến 15 mét nó sẽ báo rung cho anh em anh em ngồi bất cứ chỗ nào anh em ngồi sau cửa rồi anh em ngồi sau tủ kính rồi anh em ngồi trên tầng trên gác là đều máy báo cho anh em được hết anh em nhé đấy thì như anh em đã thấy đây, đây tôi đã chuẩn bị ra ba cái bộ đồ chơi đây tài xỉu này bầu cua và sóc đĩa thì cái máy này đấy thì là tôi cũng lập trình ra ba cái bên công ty tôi lập trình ra ba cái chế độ chơi anh em mình chơi tài xỉu thì là cái máy có chế độ chơi tài xỉu chơi bầu cua có chế độ chơi bầu cua anh em chơi sóc đĩa có chế độ chơi sóc đĩa thì không để mất nhiều thời gian của anh em là tôi, tôi sẽ đi vào tôi tiết đồ tiết đạc xong bắt đầu tôi tiết qua cái máy này để cho anh em thấy cái độ chuẩn xác đấy giúp anh em chơi anh em kiếm tiền ở trên sân chơi của mình hay không anh em nhé đây như anh em thấy đây đây là thanh nâm châm bệ cực kỳ hút này nếu anh em đi chơi ở sòng sới anh em là con những con bạc ở đây anh em đi chơi sòng sới anh em biết đấy khi anh em mình đến đồ đến sân chơi anh em kiểm tra thanh nâm châm này đấy, nếu mà đồ bịp đồ cung chuyện đấy, ví dụ đây là những nắp camera hoặc là đĩa đĩa hình là anh em mình kiểm tra bằng cái thanh nâm châm này nó sẽ hít rất là chặt luôn này đấy còn đồ đạc này hoàn toàn bình thường này ok chưa anh em đây lắp bầu cua này anh em mình chơi anh Đấy, nắp này là cái thu tôi canh được cơm hàng ngày thôi Đấy, ok chưa anh em hoàn toàn bình thường anh em nhé đồ đạc là hoàn toàn bình thường đồ đạc hoàn toàn xanh chín hết này ok chưa đấy <clears throat> lắp đĩa hột hoàn toàn bình thường đấy kết quả tài xỉu cho anh em này ok chưa đấy nếu nó là nắp hình hoặc là nắp âm dương đấy thì là anh em mình test qua cái là nó sẽ ít nó là chặt luôn đấy đĩa này vậy này hột này ok chưa hoàn toàn bình thường nhá đồ đạc hôm nay tôi sử dụng test cho anh em nếu là đồ bịp ấy khi anh em mình kiểm tra này thì là nó sẽ hít như này này đấy, rất là chặt luôn anh em nhé đấy sau đây tôi sẽ bảo tôi test luôn cho anh em này không để anh em chờ lâu nữa tôi bảo tôi test trực tiếp cho anh em đấy anh em thấy cái độ hiệu quả với bộ sản phẩm này anh em nhé khi anh em đi chơi đấy anh em chỉ bật cái máy lên này xong ở bên bên rìa cạnh này nó có ba cái chế độ chơi như giờ tôi sẽ test cho anh em về cái chế độ chơi sóc đĩa thì tôi sẽ bật chế độ chơi sóc đĩa nên tôi test cho anh em đấy, anh em thấy cái độ hiệu quả của nó anh em nhé đây tôi bật máy lên này đấy tôi bật về sang cái chế độ sóc đĩa này tôi để vào trong cái cốc này để cho âm nó vọng lên anh em nghe anh em đánh cùng tôi này thì cái nhịp rung của nó đấy thì nó cũng đơn giản thôi lẻ nó là một rung đấy chặn nó là hai rung đấy <clears throat> test luôn cho anh em này vừa rồi máy báo hai dung hai dung là anh em đánh chẵn này đấy mở cho anh em tiếng đầu tiên này tiếng này đánh trăm triệu này mở đánh trăm triệu chẵn này ok chưa anh em sắp đôi này test tiếp cho anh em tiếng nữa này đấy vừa rồi máy báo một dung đấy thì à, đối với con máy này anh em đến sân chơi đấy sân chơi anh em chơi bất cứ vị gì anh em chơi vị bao thuốc vị hạt dưa vị đóm hoặc là anh em chơi vị bằng vỏ bánh vỏ lon coca những lon nước ngọt ấy, anh em đều chơi được hết máy đều nhận diện báo cho anh em hết còn vừa rồi máy báo một dung một dung là đánh lẻ này mở này ok cho anh em ba đen này Đấy, tiếp tục test cho anh em này anh em thấy cái độ hiệu quả của nó giúp anh em chơi anh em gỡ gạt những gì anh em đã mất hay không anh em nhé anh em gỡ đấy vừa rồi máy báo một dung một dung tiếp tục anh em đánh nhả này mở này ok chưa anh em lại ba đen này đấy kết tiếp cho anh em này Đấy, máy báo hai dung hai dung anh em đánh chặn nhá tiếng này làm cả người vào chặn này kỷ niệm cho anh em tiếng cuối cùng làm cả người vào chặn này mở này ok chưa anh em sấp đôi này đấy rất là chuẩn xác luôn anh em nhé đấy thì tôi không chơi về sóc đĩa rồi tôi tắt đi này tôi chuyển sang chơi tài xỉu tôi sẽ bật cái chế độ chơi tài xỉu lên đấy để tôi bật chế độ đi chơi tài xỉu lên này đấy test luôn cho anh em này mắt anh em nhìn tai anh em nghe để anh em đánh cùng tôi xem đồ đạc tôi giúp anh em chơi anh em gỡ gạc lại trong cái thời gian anh em đánh xanh chín đánh đỏ đen anh em thua không anh em nhá cái độ rung của nó đấy thì là dài là rung hai xíu là rung một đấy anh em cứ nghe theo máy máy anh em đánh còn vừa rồi đấy thì là máy báo cho tôi là một rung một rung anh em đánh xíu này mở tiếng đầu tiên cho anh em này ok chưa anh em ba một một năm điểm tiếp tục tiếp tiếp tiếp theo cho anh em này anh em lắc nhẹ lắc mạnh không quan trọng anh em chỉ anh em mình chỉ cần đặt xuống đấy, từ 2 đến 3 giây ổn định hột là máy báo cùng vừa rồi đấy thì là máy báo hai dung hai dung này anh em tương anh em đánh tài này mở này đánh trăm triệu tài này ok chưa anh em có hai trăm triệu này sáu sáu một mười ba điểm tài đấy tiếp tục kết cho anh em tiếng nữa này kết cho anh em tiếng này xong tôi quay sang kết cho anh em về cái bộ môn chơi bầu cua nhá đấy vừa rồi máy báo tôi hai dung hai dung tiếp tục đánh tài này tiếng này bán nhà bán cửa đánh tài này mở này ok chưa anh em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 tài xỉu đi này đấy xong tôi lại bật lên này tôi bật về cái chế độ chơi bầu cua đấy xong tôi lại đặt trong cốc này khi anh em đi chơi đấy anh em cầm cái máy này theo anh em vào bất cứ chỗ nào anh em chơi anh em chơi trong đêm khuya yên tĩnh thế anh em đã đút trong người anh em những người ngồi bên cạnh anh em đánh không ai phát hiện ra âm thanh của nó luôn anh em nhé dung này chỉ có một mình anh em biết thôi đấy, test luôn cho anh em này đây tôi để cái hộp đây tôi tượng trưng cho anh em luôn này vừa rồi máy báo một rung dài một rung dài này anh em đánh con tôm này đây con tôm đây tượng trưng luôn cho anh em này mở này ok chưa anh em hai tôm một nai đấy máy báo rất chuẩn xác luôn anh em nhé anh em mình cứ lắc xong anh em đặt xuống đấy từ hai ba giây máy hột ẩm vị là hột ổn định là máy báo luôn cho anh em này máy báo xong anh em phải chờ nó rung hết để anh em mang đánh anh em nhá <coughs> vừa rồi máy báo tôi là hai rung dài hai rung dài anh em đánh con gà này mở này ok chưa anh em một gà một cua một nai anh em đánh là chỉ có ăn tiền anh em mình mang được tiền về thôi không bao giờ có chuyện thua anh em nhé anh em cứ chờ máy nó rung hết thì anh em đánh anh em không vội gì cả đấy Vừa rồi máy báo tôi hai dung ngắn này, anh em thấy dung dài với dung ngắn nó có khác nhau không? Đấy dung dài nó sẽ kéo dài ra, còn dung ngắn nó chỉ nháy thôi. Ví dụ con cá này nó là hai dung ngáy, hai hai dung ngắn thì nó sẽ nháy hai cái. Để cho anh em biết anh em đánh này. Đây, cá đây. Cá này mở này. Ok chưa anh em? Một cá, một tôm, một nai. Đấy để kiểm chứng với cái độ báo bộ độ rung êm của nó đấy, giờ tôi sẽ cầm cái máy này trên tay để tôi đánh cho anh em. Để xem anh em có nghe thấy cái âm của nó hay không anh em nhé đây tôi đánh luôn cho anh em này <clears throat> đây tôi dí sắt vào đây cho anh em nghe luôn này anh em xem anh em có nghe gì không đấy máy đang rung anh em ạ rồi máy báo cho tôi là một rung dài một rung dài anh em đánh con tôm này đấy con tôm đây đấy tôm đây mở này ok chưa anh em hai bầu một tôm kết tiếp cho anh em tiếng cuối cùng này đến kỷ niệm cho anh em tiếng cuối cùng này để cho anh em thấy là cái máy này cũng giúp anh em chơi anh em kiếm tiền ở trên sân chơi của mình hay không anh em gỡ gạc này cho những gì đã mất anh em nhé rồi một dung một dung này hai dung này đấy máy báo của tôi là hai dung dài hai dung dài tương đương anh em đánh con gà này đây con gà đây mở cho anh em xem này ok chưa anh em hai gà một cá đấy rất là ok anh em nhé đấy giờ tôi tắt cái máy đi luôn này đấy tôi tắt máy đi này <coughs> thì là vừa rồi đấy tôi kết qua cho anh em về ba cái bộ đồ chơi đấy, về cái máy Q7 này ba về ba cái bộ đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa anh em nào cảm thấy ưng ý cái bộ sản phẩm Q7 này anh em mình có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để tôi có thể tư vấn cho anh em đấy hỗ trợ anh em lấy những cái bộ sản phẩm hợp lý với sân chơi của anh em về anh em chơi anh em kiếm tiền để còn những anh em nào ở gần thì anh em mình có thể qua trực tiếp bên công ty đấy, công ty thì hiện tại đang có hai cửa hàng hai cơ sở chính một là ở bến xe mỹ đình hà nội hai là bến xe miền đông sài gòn anh em gần cơ sở nào anh em qua cơ sở đó anh em cầm đồ là qua trực tiếp bên công ty cửa hàng ấy bên công ty có nhân viên tư vấn cho anh em đấy hỗ trợ cho anh em giúp anh em lấy những cái đồ chơi tốt nhất và anh em chơi anh em kiếm tiền còn những anh em nào mà ở xa anh em không qua được ấy thì anh em mình có thể liên hệ đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để tôi có thể giúp đỡ anh em gửi hàng về nhà cho anh em đấy, anh em lấy những cái đồ chơi tốt đồ chơi hay với anh em chơi anh em mình gỡ gạc này những gì trong thời gian anh em đánh xanh chín đánh đỏ đen anh em thua anh em nhá đấy thì là do thời lượng của video nó cũng hạn là tôi xin kết thúc video tại đây đấy chào tất cả anh em